Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với xem kèo bóng là có tiền của mình Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu của giải La Liga là trận đấu giữa Sevilla và Valencia cũng như trận đấu giữa Atletico Madrid và Vallecano à, cả hai trận đấu này thì chỉ có một trận đấu mình à, có đẩy cho anh em chơi cái mã kèo chấp đúng không đấy là trận đấu giữa Valencia và Sevilla thì trận đấu này mình có cho anh em đấy là đi cái mã à, Valencia được chấp 0.25 anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái mã kèo này rồi cũng như là chúng ta còn chiến thắng với cái mã kèo tài góc 9.5 nữa và trận đấu giữa Atletico Madrid và Vallecano thì mình có cho anh em đấy là đi cái tài 2 mình không cho anh em đi cái kèo chấp vì mình cũng nói rồi với cái kèo chấp một thì cũng uh, hơi khó để anh em chúng ta có thể đi từ đầu đúng không thì ngày hôm qua cả hai trận đấu này thì trận đấu giữa Valencia và Sevilla này trận đấu này thì chúng ta ăn cái kèo chấp 0.25 cũng như là cái tài góc 9.5 khi mà góc là 12 quả tổng ờ, tổng cả trận là 12 quả nếu mình nhớ không nhầm đó thì chúng ta ăn được cái kèo chấp 0.25 ờ, cũng như là trận đấu giữa Atletico Madrid và Vallecano thì chúng ta hòa kèo khi mà tài hai thì ờ, tỷ số là một đều anh em đó tiếp đến đấy là những trận đấu vào dạng sáng ngày mai một loạt trận đấu rất hấp dẫn để anh em chúng ta theo dõi ở cái giải ngoại hạng Anh này có 5 trận đấu vào dạng sáng ngày mai và trận đấu chú ý nhất đấy là trận đấu giữa Manchester United và Tottenham Hotspur. À, trận đấu này thì chắc là mình sẽ làm cho anh em uh, sau đi, sau cái video này vì mình muốn làm cho anh em tiếp những trận đấu ở La Liga nữa. Đó là trận đấu giữa Real Madrid và Eche. Trận đấu giữa Real Madrid và Eche anh em nhé. Đảo qua một chút uh, đội hình của hai đội bóng nào. Uh, hiện tại thì uh, cái kèo handicap trên sàn giao dịch châu Á kèo handicap đang là Real Madrid chấp 1.5 và thật sự mà nói rằng với thời điểm hiện tại ấy với kèo 1.5 này thì uh, những cái trận đấu vừa qua của những vòng vừa qua thì anh em cũng biết rồi đúng không Real uh, cũng rất ít khi mà chiến thắng với những kèo chấp vì vậy nên chúng ta sẽ bỏ qua kèo chấp anh em nhé anh em không nên mạo hiểm chơi cái kèo chấp 1.5 này và tiếp đó đó là cái mã kèo trên dưới tổng bàn thắng cả trận đang là 2.75 đến 3 hòa <clears throat> với mức kèo 2.75 đến 3 hòa này thì ờ, chúng ta sẽ phải xét một chút về đội hình ờ, dự kiến cũng như là lực lượng đi uh, ờ, Eche sẽ ra quân với đội hình đấy là 532 một đội hình thiên về phòng ngự nhiều hơn đó và tất nhiên rồi EC đối đầu với một đội bóng mạnh như Real thời điểm hiện tại thì chắc chắn rằng là EC họ sẽ phải chơi phòng ngự uh, chắc Jacob còn đối với Real Madrid thì họ vẫn sẽ chơi với đội hình thuần thôi 433 và với bộ ba tấn công sẽ có sự quay trở lại với Karim Benzema cũng như là hai bên cánh đó là Rodrigo cũng như là Vinicius đang rất là chói sáng trong thời điểm hiện tại và đặc biệt rằng là trận đấu này um, mình đang thấy rằng đội hình của Real Madrid uh, Ancelotti đang xoay đội hình với ừ, cái cột sống đấy là uh, Luka Modric cũng như là Toni Kroos và tất nhiên rồi uh, kể cả Toni Kroos cũng như là uh, Luka Modric sẽ phải hướng dẫn cho các đàn em của mình đó là Kamavinga cũng như là Trameni đang uh, sẽ được uh, thi đấu nhiều hơn để cho những cầu thủ chủ chốt như là uh, hai hàng tiền vệ uh, hai tiền vệ Kroos cũng như là Modric tuổi cũng đã cao rồi anh em cũng không có quá nhiều thể lực để có thể mà thi đấu để hết 100% tất cả các trận ở trong cái năm nay được đúng không? Đó, tuy nhiên thì hàng dự bị của họ cũng là rất chất lượng rồi. Real Madrid luôn là một trong những đội bóng chi tiêu rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng. Và họ đang thể hiện rằng là họ không sai khi mà hầu hết tất cả những kỳ chuyển nhượng họ đều chi rất mạnh và đưa về được những cầu thủ có tiềm năng rất cao. Đó. Và quay trở lại với lực lượng thì uh, trận đấu này EC họ có thể sẽ có thử xe quay trở lại của Pero Pigat cũng như là Fernandez và sẽ mất đi đấy là Fidel do chấn thương còn về phía Real Madrid thì họ chỉ thiếu vắng đấy là thêm một Thibaut Courtois thôi cũng không có quá là gì quá ảnh hưởng quá nhiều và đặc biệt rằng là với sự ờ, quay trở lại của quả bóng vàng Karim Benzema này thì mình nghĩ đây sẽ là một trận đấu cũng khá là bùng nổ của Real Madrid đấy tuy nhiên thì uh, mình vẫn không uh, có chắc chắn lắm về cái kèo 1.5 đó tuy nhiên thì với cái kèo tài cái kèo tài ba vòng quả này thì mình uh, nghĩ rằng anh em chúng ta có thể đặt niềm tin được có thể đặt niềm tin vào cái kèo tài 275 cũng như là ba hòa một trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng tuy nhiên thì đội bóng nào mới là đội bóng uh, có thể giành ưu thế trong trận đấu này thì cũng chưa chắc anh em vì anh em cũng biết rồi Real Madrid Ờ, nhiều lúc họ còn để thủng lưới trước đấy sau đấy họ mới bắt đầu lội ngược dòng những trận đấu vừa qua cũng như là những cái vòng vừa qua chúng ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều những cái đội bóng uh, được đánh giá cửa dưới đối với Real Madrid tuy nhiên thì họ lại là những đội bóng có bàn thắng trước đó và sau đó thì Real Madrid mới bắt đầu có cái sự quay trở lại sau ở hiệp 2 cũng như là nửa cuối của hiệp 1 vì vậy nên là với kèo chấp 1.5 ấy thì nếu như anh em nào mà thật sự mà thích Real muốn đi Real thì mình nghĩ rằng là phải để đợi kèo hạng chút thì anh em chúng ta hãng vào kèo còn anh em chúng ta có thể sẽ đi từ đầu cái kèo tài ba pha hòa cũng như là 2.75 hiện tại thì Real Madrid đang xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng là La Liga phía sau đấy vẫn là cuộc giật đuổi sát sao của Barca khi mà họ chỉ thua Real Madrid đúng 3 điểm thôi một trận đấu và tiếp đến đấy là cái kèo hẻ kèo thẻ 4.5 kèo thẻ 4.5 cũng như là cái kèo góc 9.5 à, ờ, với cái kèo góc 9.5 này ấy thì à, mình sẽ gợi ý cho anh em như thế này với việc nếu như mà Real Madrid họ quá khó để xuyên thủng hàng phòng ngự của Eche trong trận đấu này tầm khoảng 15 phút đi 15 à, phút đầu trận thì anh em chúng ta sẽ nhồi vào cái tài tài góc đó. còn nếu như mà Real Madrid có lợi thế ngay từ đầu thì anh em chúng ta nên đi cái xỉu đó đó là cái cách nhận định của mình về riêng Real Madrid anh em nhé còn Eche thì mình sẽ không đánh giá quá nhiều đâu trận đấu này thì mình nghĩ rằng sẽ là một trận đấu một chiều của với Real Madrid thôi tuy nhiên thì ở, ở bóng đá mà ừ, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra anh em à, vì vậy nên là chúng ta cũng nên cẩn thận khi mà chúng ta đi những cái kèo như thế này không phải là cứ ờ, anh em cứ thấy là một đội bóng mà, mà quá là mạnh đối đầu với một đội bóng quá yếu thì anh em có thể đi bừa đúng không mà anh em nên cân nhắc cũng như là chọn ra những cái kèo sáng nhất để anh em chúng ta đi thì mình sẽ nốt cho anh em ngay vào luôn này nốt cho anh em luôn đấy là cái kèo Real Real à, à, xin lỗi anh em cái kèo, kèo tài kèo tài ba hòa luôn anh em nhá kèo tài ba hòa đây đấy như có thể anh em chúng ta đi kèo chấp góc không không đi kèo chấp góc real đâu mà chúng ta sẽ đi cái kèo ờ, đấy là xỉu xỉu góc xỉu góc 9.5 anh em nhé và hai cái trường hợp để mà đi tài với đi xỉu góc này thì mình cũng nói trước với anh em rồi đấy là nếu như mà Real Madrid có lợi thế ngay từ đầu thì anh em chúng ta nên đi xỉu còn nếu như không thì anh em chúng ta nên nhồi vào cái tay góc đấy và tất nhiên rằng là ở trong nhóm của mình thì mình sẽ luôn chỉ chốt những kèo bóng sống cho anh em thôi khi mà trận đấu diễn ra thì mình mới bắt đầu có thể soi kèo cũng như là đưa ra những cái nhận định thật sự về trận đấu để có thể đẩy kèo cho anh em trong nhóm vậy nếu như anh em nào mà thật sự muốn chơi bóng cũng như là kiếm lợi nhuận từ bóng đá thì anh em có thể liên hệ với mình qua zalo cũng như là tele mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để kèo của mình để